Chào các bạn Trong cái ngày hôm nay chúng ta sẽ học về cái dạng toán đó là phương trình biến số phân ly à, chúng ta dùng à, bằng biện pháp là chúng ta tách biến đây đây là cái bài học của chúng ta tôi sẽ phóng to cái tiêu đề ở đây đấy phương trình biến số phân ly ok ok chưa thì cái dạng phương trình ấy là nó dạng như thế này y phẩy sẽ bằng là fx hoặc là dx dy bằng bằng với fx đây Đấy. cái dạng toán của nó là như thế cách giải như sau đầu tiên chúng ta sẽ biến đổi phương trình về dạng là fx dx và rid chúng ta sẽ biến đổi về dạng này đấy nhìn con rõ thôi chưa chúng ta biến đổi về dạng này tiếp theo là chúng ta sẽ lấy tích phân lấy tích phân hai vế mà ta thu được đó là chúng ta sẽ lấy tích phân fxdx và tích phân của didi lưu ý là nó cộng thêm c nữa nhé nó có cộng thêm một cái biểu thức c nữa đấy ok tiếp theo là chúng ta sẽ nhận xét rằng là à, phương trình nó sẽ có dạng và à à tới đoạn này này tới đoạn này chúng ta sẽ nếu xét là nếu một phương trình nó có dạng này f1x nhân cho d d1y d dx đây này chỗ này là dx nha đây này dx à, f2x nhân cho r2y đi thì ta sẽ biến đổi nó về dạng là về dạng gì về dạng là f1x copy dạng vào ok chưa chia cho f2x nghĩa là chúng ta biến đổi chúng ta đưa biến x về cùng một vế và chúng ta sẽ đưa biến y về về cùng một vế bằng j2y j2y ok chưa và à, j chia cho R1Y Đấy Đấy phóng to lên để các bạn thấy to size 16 đi Ok chưa Đấy Chúng ta sẽ biến đổi nó về dạng nó. Lưu ý rằng trong trường hợp này chúng ta phải đặt điều kiện của nó vậy thì điều kiện là gì mẫu số thì luôn luôn khác khác không đúng không mẫu số luôn luôn khác không khác không Đấy. và g 1 y nó cũng sẽ khác khác không dùng cái sợt dùng chèn uh, ờ, biểu thức vào chèn ký ờ, hiệu vào nên tôi ghi chữ khác luôn còn uh, các bạn uh, trên trong thực tế các bạn làm toán các bạn ghi vào chữ khác vào nhé ghi ký hiệu khác vào ok vậy là chúng ta đã xong uh, à, phần lý thuyết ta chỉ nhìn lại lý thuyết một lần nữa để chúng ta làm bài tập phương trình biến số phân ly dạng là như sau các biến đổi là đưa về cùng một vế x ra x y ra y sau đó lấy cái phân nó lên còn nếu mà nó có dạng này thì chúng ta sẽ biến đổi nó về dạng phân số với điều kiện của nó ok vậy là xong thì chúng ta vào cái ví dụ như sau đây tôi sẽ vào một cái ví dụ đấy x nhân cho 1 trừ y nhân cho y phẩy bằng trừ 2 nhân cho cho y và chúng ta sẽ giải phương trình như sau ở đây ta sẽ biến đổi cái phương trình này chỗ y phẩy này ta sẽ thay vào là đây này ta sẽ thay vào là bi chia cho dx chưa bằng trừ hai nhân cho cho y ok và ta sẽ phóng, phóng to nó lên để sai 16 đi cho dễ nhìn đấy và chúng ta sẽ tương đương với ngừng với đừng với cái gì bây giờ việc của chúng ta bây giờ ấy là chúng ta phải đưa này nhìn lại các giải này chúng ta phải biến đổi phương trình đến cái dạng là fxdx và rid thì tại này ta sẽ biến đổi là ta sẽ chỗ này sẽ là một trừ y ở dưới này là y nếu mà nó y thì bên này là d để y được chưa bằng bằng với gì bằng với bên đây là chắc chắn sẽ là x đúng không ta chuyển về x trừ 2 chia cho x nhân cho d dx được chưa với y nó sẽ nó sẽ như thế nào y vì nó là mẫu số cho nên nó phải khác cả không đúng không khác cả không và à, x nó cũng sẽ khác không ok và bây giờ việc bây giờ của ta rất đơn giản đó là chỉ lấy tích phân lên mà thôi chúng ta sẽ lấy tích phân lên tích phân hai vế nó lên tích phân hai vế của cái này đấy lấy tích phân nó lên thì chúng ta sẽ được nó như thế này và lưu ý là chúng ta phải cộng đằng sau nó một cái hàng số hàng số đúng không và chúng ta sẽ tính toán tiếp dựa trên dựa trên những cái công thức của chúng ta đã học chúng ta nhớ rằng à đây là một trên x chúng ta lấy tích phân lấy đạo hàm ra thì nó sẽ bằng là logan b của của x đúng không còn chỗ này này chỗ này một trừ y phần phần y tích phân đạo hàm lên tích phân lên thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ bằng là chúng ta tách ra tách ra là nó một trừ y uh, trên y sẽ bằng là một trên y trừ cho trừ cho một đúng không chúng ta sẽ làm đây chúng ta sẽ lấy cái phân nó lên như ban nãy tôi nói đấy, tách phân số ra thì nó sẽ được cái này cái phân của 1 trên x thì nó sẽ được cái phần này ok bằng logan nghe quyết tới đây thì dễ rồi ở đây mà bạn nào không biết làm nữa là rất khó để nói trừ y bằng bằng gì trừ 2 nhân nhân logan log của x cộng với c đúng không cộng đi lại dán vào ok như vậy là là đã xong cái bài ngày hôm nay đúng không ngoài ra này ta để ý một điều nữa này nếu mà nếu mà chúng ta thay y vào đây đúng không thầy y vào phương trình ban đầu này phương trình số 1 ban đầu này màu đầu vào thì vế vế bên trái này bên trái sẽ bằng không và vế bên phải di à, di y phẩy nó cũng sẽ bằng không cho nên cho nên ngoài ra chúng ta kết luận thêm nữa ngoài ra y bằng không cũng là một nghiệm của phương trình đấy và bạn sẽ làm cho tôi cái bài tập về nhà sau đây đây đây là cái bài tập về nhà và tôi đã cho đáp số cho các bạn các bạn dựa vào lý thuyết đã học dựa vào những ví dụ đã đã học để để làm và ở đây này à, ta nhớ thêm tôi lưu ý thêm một điều là nếu như mà trong quá trình các bạn tính toán các bạn có thể bỏ cái, cái, cái dòng cuối cùng này cũng được các bạn không cần à, làm cái dòng cuối cùng này cũng được chả sao cả đáp án bạn vẫn đúng tuy nhiên là ví dụ như trong thang 10 điểm ấy thì nếu bạn thiếu cái dòng này thì người ta sẽ chấm bạn là được 9 à, điểm thôi chứ không nhiều đấy, không làm được 10 điểm được đấy và cái bài làm cái bài giảng về phương trình biến số phương ly của tôi ngày hôm nay đến đây là kết thúc hẹn gặp lại các bạn ở cái buổi học tiếp theo